còn 26 ờ, này dạ, 26 750 95 rẻ hơn cái dầu rồi đó dầu mắc hơn đó dầu giờ mắc hơn á dầu 268 lần Tùy ờ, mắc hơn xăng 100 đồng rồi đó mắc hơn luôn cái 95 luôn ghê ừ. Giờ biết đường nào nói ha lên xuống lên xuống 95 hôm nay là 26.700 ờ, gần 26.800 mà dầu á, dầu diesel là 26.800 mắc hơn xăng 95 100 đồng <laughs> hôm bữa hôm bữa ai nói ờ, chuyển sang đi ờ, xe dầu cho nó lợi á <laughs> chịu không nổi à, GS đầy bình thì 420 ờ, ngàn hôm trước trời ơi đổ 600 ngàn ờ, chưa có đầy bình nữa nay ok rồi mới thấy nhớt bữa giờ bữa nay mới mới ờ, mới đi ra lần đầu tiên á đi ra lần đầu tiên thấy mấy mấy bác đi liên tục ngày tuần nào cũng đi hay quá trời luôn mình công việc lobo nay cũng đi công việc nè nay đi à, lên chẳng bơm có việc tại coi nó có dư thời gian không rồi ghé qua núi Vinh ngồi xíu đây đường đông quá trời giờ này mới ra tới đây mấy bữa nay là mà mấy bác ấy, à, cộng đồng mạng dậy sóng ví dụ à, tranh luận là đi nhiều quá rồi về già là mình ơn á cũng mắc cười không nó có à, mình mình mình khoan đã kích những cái suy nghĩ đó nha à, thật ra cái góc nhìn của họ nó cũng cũng đúng ở một cái góc nào đó chứ không phải là không là, là sai thấy nhiều nhiều bác lên đã kích dữ quá à, nó, nó, nó vẫn đúng á tại vì à, một câu nói nó thể nó sẽ không đúng hết cho tất cả các trường hợp à, cho tất cả à, các người nghe một số anh chị em mà làm youtuber làm youtuber không phải để giải trí nha mọi người làm mà mà mấy anh chị này là người ta người ta làm chuyên nghiệp luôn á ta làm sản xuất nội dung á thì người ta phải đi nhiều người ta đi nhiều để người ta có cái nội dung để sản xuất và người ta có tiền từ cái việc làm youtube đó, cho nên là ví dụ như những người này người ta đi chơi như đi làm vậy đó giờ nói họ đi nhiều ờ, thì sao giờ cái công việc của họ nó như vậy Ờ, có những người người ta làm youtuber nhưng không phải kiếm tiền từ youtube giống như mình đi giống như mình nè thì nếu như người ta có đi nhiều thì trong cái hoàn cảnh người ta cho phép đi và có thể là người, người ta đi để người ta xả chết chẳng hạn ví dụ công việc người ta làm người ta căng thẳng người ta muốn cân bằng lại cái cảm xúc cuộc sống công việc của người ta thì người ta sắp xếp người ta đi chơi à, tại vì người ta đi chơi người ta quay phim nên mọi người à, thấy người ta đi chơi chứ à, nhiều người ta đi người ta không quay thì đâu có thấy được đúng không cho nên là cứ nghĩ người ta đi chơi nhiều này kia à, chứ à, cuộc sống mà thí dụ à, căng thẳng quá áp lực quá đi kiếm tiền suốt ngày rồi căng thẳng đi làm những cái chuyện nó tiêu cực hơn thì nó nó nó nó còn tệ hơn là đi chơi đi chơi cũng tiêu tiền nó cũng góp một cái phần để mà à, xã hội nó nó nó hoạt động nó vận hành nó phải có chi tiêu à, chỉ những cái trường hợp đi chơi mà vô bổ mà đi chơi phá làng phá sớm thì mình, mình không nói ha cái xã hội thì nó phải có một cái nhóm người à, tiêu tiền thì cái phần còn lại mới kiếm tiền được cho nên là ờ, ở một số cái khía cạnh như nói về nhân quả đi à, tất cả những cái gì mình sống trên đời này mình mình là mình vay hết có vay có trả thì mình đi nhiều thì mai mốt mình không được đi thì nếu đứng trên cái khía cạnh ờ, nhân quả thì thì nói như vậy nhưng mà nó cũng có cái gì để chứng minh hết quan trọng là cái người ta đi người ta làm có làm ra cái giá trị gì không để có làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người khác không chứ còn người ta đi người ta tiêu tiền á, thì người ta mới giúp cái bộ phận còn lại để kiếm tiền được thì cái quan điểm của mình là như vậy mình nghĩ á, à, nếu mình có thể mình chia sẻ với lại à, cộng đồng á, cái cách mình kiếm tiền kiếm tiền cho nó đàng hoàng kiếm tiền một cách uh, lương thiện thì nó vẫn hay hơn là đi dạy cách người ta xài tiền như thế nào để mỗi người có cái nhu cầu riêng à. à, à đừng có dạy người ta cách xài tiền dạy người ta cái cách kiếm tiền đàng hoàng chính đáng á thì nó vẫn tốt và hay hơn ha đó là cái quan điểm của mình theo mình thì nó cũng không có gì sai nó cũng không có gì mắc cười hết mà nó mắc cười ở cái chỗ cái người nói á cái người nào nói cái câu đó thì nó sẽ có cái giá trị uh, mang lại cái giá trị của cái câu đó à, chứ còn ờ, có nhiều người nói ra cái câu đó <laughs> mình thấy nó không có giá trị gì hết là bởi vì cái giá trị cái, cái người nói đó không có giá trị <laughs> nghe nghe mọi người nghe hiểu ý mình nói không <laughs> thì nghe mất cười tại vì uh, uh, quan điểm của mình đó nha quan điểm của mình đó là trong một cái xã hội á sở dĩ nó có cái người này người kia là bởi vì nó trong một cái xã hội nó nó phải là như vậy nó phải có một cái trật tự như vậy cái xáo trộn nó lộn xộn trong cái xã hội đó nó cũng là một cái chuyện đã được sắp đặt trước rồi à, nó tuân theo tự nhiên thôi nếu như giờ mọi người cứ khuyên tất cả à, mọi người à, hãy sống như, giống như cái cách tôi đi hoặc là hãy sống theo một cái chân lý nào đó đi thì gần như là nó không còn là một cái xã hội nữa Thấy không thì, thì tất khi đó tất cả mọi người đều đều giống như mình hoặc là à, mọi người đều tốt giống như mình hoặc là tốt theo một cái triết lý nào đó thì cuối cùng là xã hội nó bình thường không không còn phân biệt tốt xấu nữa bởi vì giống nhau hết rồi không thấy tốt không thấy xấu nữa nên lúc đó cái tốt nó không có cái giá trị để mà so sánh nữa à, thì <laughs> mình nghĩ là mọi mọi thứ trên cái cõi đời này nó đều sắp đặt rồi à, mình chỉ làm tốt nhất cái vai trò của mình ở cái cõi đời này thôi là được rồi đi vô cái đường Nguyễn Xiển mẹo vô cái đường này để mình đi qua bên à, qua bên à, trạm bơm thì nó đỡ xe hơn thôi chứ lại đông ờ, bên đường ngoài đông lắm đường này hồi đó mình đi ờ, hồ chị an á cái tour mình đi ờ, hồ chị an rừng mã đà đó là mình cũng đi cái đường này ha cái clip đó mọi người chưa xem thì xem lại ha mình mình sẽ để ở cái góc bên bên trên bên phải ha trong clip đó mình à, mình mình quay luôn cái intro của kênh mình á mình mấy cái phút footage trong đó mình dùng làm intro là mình quay trong đó đó bây giờ mình ra là quốc lộ nè mình né được cái à, cái chỗ uh, trung tâm uh, hay kẹt xe chỗ hôm nay nếu bác nào đi ờ, chưa biết đường đó thì tham khảo ha ra đến đây nó bóp bóp xe đi trong kia quả chè đậu luôn Trời ơi Bó tay thiệt mới, Mình mới ờ, làm xong uh, Đứng công việc uh, núp mình nắng quá cái mình vô cái bóng mát mình trong cái hẻm á mình đứng mình đứng mình nghỉ mát đấy cũng có um, một chú cũng đứng tuổi à năm mấy tuổi à lại nhìn xe rồi ngắm rồi hỏi han xe này mua nhiêu này kia rồi không hỏi cái gì khác ngoài xe hết vậy mà hồi quay qua đi báo à, công an với báo cảnh sát cơ động xuống nó thấy giống như kiểu à, người khả nghi á trời bó tay thiệt chứ nó người việt của mình không không hỏi không hỏi coi anh làm gì cháu từ đâu tới rồi chẳng hạn hiểu không không không hỏi gì hết hỏi xe thôi à rồi hồi đi báo công an trời ơi thiệt bó tay không thể tưởng tượng nổi có cái tật suy diễn lắm nha không hiểu không hỏi không hỏi không thèm hỏi hỏi sĩ diện không hỏi gì hết hỏi xe thôi à, chiếc này mua nhiêu đồ chơi này là gì gì gì <laughs> rồi quay qua đi báo công an với cảnh sát à, cơ, động công an xã đồ tới nay đối tượng khả nghi người ta lại người ta nói à, người ta hỏi à, mình mình nói mình làm ngay chỗ đó người ta cười người ta đi nó người ta dân nói uh, thấy đối tượng khả nghi nên là báo nên phải chạy xuống coi rồi thôi không có gì rồi rồi họ đi thiệt tình luôn á không không hiểu nổi luôn á mà lớn tuổi nha chứ không phải chơi chơi đâu không hỏi gì hết suy diễn lập công nãy giờ gặp hai ba anh em 65 dinh dinh chạy gã đua hoài luôn thấy mình ờ, chạy yếu quá nên là cà khịa <laughs> thiệt tình luôn á muốn ra đường muốn hiền cũng khó nữa sao mà cứ phải như vậy mới mới chịu phải thắng thua mới chịu ăn cái gì ăn chút tháng giờ chưa ăn à, đi tiếp mọi người giờ mình à, đi qua núi Vinh ha qua núi Vinh à, ngồi nghỉ à, cho nó mát xíu rồi mình về mình dự kiến là sẽ đi qua phà Cần Giờ đi về tại đó giờ chưa có đi phà Cần Giờ nên đi thử cho biết với lại có gì mình quay cho mọi người xem hình như là bây giờ phạt Cần Giờ người ta cho xe ô tô đi rồi hay sao á không biết nữa tí xíu mình mình mình mình coi cái gì mình quay nắng lắm mọi người quá nắng luôn vừa nắng vừa nóng vậy đó chứ chiều là mưa à nói chung là nếu như mà có trang bị à, Google thì à, chạy theo Google cũng được đây cũng nhiều à, nhiều bác đi lắm rồi cho nên là Google dễ chính xác lắm đây mình tóc lên để trái nè đường này rộng lắm rộng thênh thang luôn à, chạy tiếp tục chạy vô đây đường trong này thì rộng thanh thang smart Bít cũng được nữa Đây là lần đầu tiên mình đi núi Vinh luôn mọi người thấy, ờ, thấy anh em đi ờ, hoài rồi mình chưa đi nên chạy từ ờ, Chẵn Bơm Đồng Nai về đây luôn trước chắc là cái dãy núi trước mặt mọi người nè đó dãy núi này nè không biết có cái dinh gì trên đó dạ. cái đường rẽ trái nè đó có cái bảng chỉ nè đi núi dinh ha quẹo qua đây nó mát thiệt luôn mọi người rồi tới nơi thì nó mát liền mọi người đi trekking nè ôi ôi nó mát tí xíu đứng ngay gần mấy cục đá nè là nó mát tê tái luôn núi Vinh nè à. cho nhà mấy út cua à, dợt đèo lên đây dợt cũng được à dù nó không có dài một cua nó nhiều ở đây người ta bán ờ, mía dọc đường mọi người trời ở đây quá trời xe luôn nè ở trên đây có cái gì ta chắc là chùa quá Ôi ôi xe quá trời nè Nhưng mà lên đây thì có cái gì đây có cái gì chắc là đi trekking núi quá ha thấy hai bên hai bên không có gì hết mà xe đứng rất là đông đó thấy mấy uh, anh chị mà đi trekking á thấy đi hướng núi dinh nhiều là chùa Diệu Linh học Quán Khu di tích chùa Diệu Linh và nên đây mình ngồi uống ờ, nước dừa rồi đi ha mình đang đứng ở Ờ, núi Vinh ha mọi người mình lên tới đỉnh luôn rồi đó chạy hết đường luôn rồi đó nó còn một cái ờ, ngã rẽ dưới kia đó ngã rẽ dưới kia đó chỗ ờ, mấy chiếc xe ô tô đậu nhiều thiệt là nhiều á nhưng mà ít có ai đi lên đây lắm người đến ngã đó người ta ta rẽ qua hình như trong đó có một, quán gì á còn đi lên trên này là chùa Diệu Linh bên này mình thấy à, nó yên tĩnh đó mình lên <laughs> mình đậu xe giữa đường ở ngoài mình lên à, võng mình ngồi nhanh mát uống nước gì đó trời mát mát rồi mình về ở đây nhà chùa có um, thải nước mình đem cái bình nước vô hứng nước uống nước à, núi Vinh thì à, là một cái địa phận thuộc à, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nằm cách Sài Gòn khoảng 70 cây. Đây là một cái ngọn núi có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển. Núi có khá nhiều cái di tích lịch sử từ thời kháng chiến như hang Mai, hang tổ hang dây bí hang dơi vân vân đường vào núi thì nằm trên quốc lộ 51 bên cạnh giáo sứ Kim Hải các bạn có thể chạy đến à, khi nào thấy nhà thờ giáo sứ Chu Hải và Kim Hải nằm sát nhau bên cạnh chính là đường vô núi Vinh và cái con đường à, này cũng tên là núi Vinh luôn nhé bạn mình từ trên chùa à, Diệu Linh xuống ha nó trên à, đỉnh của núi Vinh luôn á mọi người à, cái chùa này mình thấy uh, hay à, thân thiện á nói chung là nó yên tĩnh nè sạch sẽ chùa thì uh, quanh năm uh, đãi đồ ăn thức uống thoải mái à, khách uh, phật tử uh, thập phương mình đến có ghé chùa thì có nước uống có đồ ăn sẵn hết ha nên um, mọi người uh, có dịp thì ghé ghé viếng chùa nãy mình uh, lên thì ít ít có ai lên đến đó lắm tại thuốc trên đỉnh không biết uh, mọi người có biết hay không ở trên này thì uh, uh, hai bên đường á hai bên đường á là chùa quá trời luôn thấy xe du lịch à, đậu hai bên đường nhiều lắm hình như à, bên này hay bên này có suối á có suối nhiều lắm thấy nhiều gia đình lên à, à dựng dựng trại con cái ăn uống ngồi bên mấy cục đá nhìn hay lắm à, này cuối tuần mình mình lên đây mình chơi cũng được nè gia đình nào có con nhỏ rồi đó lên đây ngồi chơi cũng hay á mát mẻ mình cũng mới biết ờ, ở đây à đi thử đường này mới gặp mấy anh em ở bà rịa chơi ờ, cào cào á mấy mấy mấy em nó chỉ ờ, đi ra hướng bà rịa thử coi sao ông đi uh, dọc dọc à, dọc đường mà gặp mấy anh em á cũng uh, cùng đam mê á nói chuyện hoài <laughs> giờ nhiều chuyện nói nói hoài nói không không hết không hết chuyện có cái núi trước mặt ngầu quá không biết đường này đi thẳng hai chắc quẹo đây đi có vẻ đường này đi ra lại gặp nói chuyện ờ, hoài hết chuyện này đến chuyện kia mình đang đi trên đường ờ, về Vũng Tàu mà đi đường cũ không có đi đường ờ, mở mới đường 30 tháng 4 sau sau này bên nhánh bên kia ha mấy cái đường này là đường lâu lắm rồi mới đi từ lúc mà nó có cái đường bên kia mình đâu có đi đường bên này nữa em ra giờ đường bên này nó vắng chạy sướng hơn giờ mình nhánh bên này thấy toàn à, đất quân sự không giờ mình sẽ um, đi uh, đi về chỗ ờ, cái phà Cần Giờ và phà Vũng Tàu Cần Giờ mình sẽ đi hướng đó về đi đường ờ, mình chưa đường đó mình chưa đi bao giờ nên hôm nay đi trải nghiệm được nhiều cây nhất của thành phố Vũng Tàu nè này mấy cái ờ, tổng công ty dầu khí Việt Nam hữu nghị Việt Xô với mọi người đây nè nhìn hoành tráng bây giờ mình chạy ra ngoài à, phía biển ha xong rồi đi lên phía bãi trước để mình đi về à, hướng à, phà Cần Giờ mình nhớ là nó nằm ở đâu phía đó thì cứ chạy đến đó thôi đó Vũng Tàu chào mấy bạn uh, biker Vũng Tàu nha bye bye mình đi uh, lướt qua Vũng Tàu một chút xíu thôi nên là chào mấy bạn luôn cấp treo vẫn còn hoạt động nè đi lên Hồ Mây thì phải lên khu du lịch Hồ Mây sắp đến rồi à, còn giờ không biết đoạn nào như nó đoạn đoạn đâu đây nè đây một vé xe luôn một người một xe xe máy Có 20 ngàn luôn Ủa mấy giờ tàu chạy? Mấy giờ phà chạy liên tục cho nên là anh sắp giờ một xíu nữa là đi nữa À à ok Đây xuống dưới đây Ngồi chờ này về Rồi, xuống phà sao mấy xe này đậu ở đây ta à chắc là đợi chuyến ờ, chở xe ô tô rồi về đến đây là về đến uh, Sài Gòn rồi ha mọi người <laughs> đi đường này lý tưởng ghê á chứ giờ, giờ đó mà đi về đường quốc lộ là nó kẹt chịu không nổi đâu Đấy, giờ đi có có chút xíu à qua đến đây vấn đề là bây giờ đi về Sài Gòn không biết đi đường nào chắc đi đường này quá chạy đại đi ha ok có cảm giác như là đi sai đường á có vẻ là đúng đường rồi đó mọi người đúng đường rồi đi à, đi qua bãi biển Cần Giờ bên kia ra đường này là thấy quen rồi ok nó cũng vòng vòng vòng trên này nó cũng ra đường chính à nên cũng không lo chạy theo mấy chiếc xe hơi nè ở à, bữa này bắn tốc độ dữ lắm đi Cần Giờ là bắn tốc độ dữ lắm ha 60 ha 60 đi lên trong thiệt là khổ quá đi xe nó cân bằng xe này nó chạy nó cân bằng ghê lắm ồ oh, não khỉ rồi cái chỗ này mấy con khỉ nó nó hay giật đồ lắm ai lên chơi thì ờ, cẩn thận thấy cái gì nó cũng giật hết ôi da sắp về tới phà Bình Khánh rồi đi thêm à, một lần phà nữa thôi là về nhà à, đó mấy anh em chơi à, à, MTB phà Bình Khánh kẹt xe dài tít đằng kia luôn xe máy chứ xe xe ô tô là đỡ chết dịch luôn ui trà hãy sấm chớp hả nhiêu vậy nhiêu vậy bao nhiêu bao nhiêu mua vé đi theo tôi tô rồi Rồi, bây giờ còn lấy bốn ngàn rưỡi Xuống phà Phà Bình Khánh Sài Gòn Chính thức về đến Sài Gòn Ô <laughs> đã quá Về đó bên này chạy thoải mái Ít xíu mình à, sẽ đi à, cái đường bên trái để về Nguyễn Hữu Thọ ha Chứ không có đi à, thẳng cái đường này qua Huỳnh thống Phát đồ nó kẹt xe quận tư ghê lắm à, đến chỗ ờ, ngã ba này mình quẹo trái à, anh em nào mà đi về hướng này thì tham khảo thêm cái con đường này ha đường này là đường Nguyễn Bình xong này đâu nó chạy vòng vòng bên quận 7 á xíu lên cái cầu à, thứ hai ở trên kia thì à, mình à, sẽ đi à, lòn với cái cái gầm cầu ha Đây đến đây là mình à, rẽ trái à, mình ra trái rồi mình đi uh, đi vòng lên cầu ghê chưa ghê chưa quá dữ luôn mặt ship mà đi mô tô vậy là mình kết thúc ờ, cái ờ, cái tour ngắn trong ngày ngày hôm nay ha à, hôm nay mình đi 230 cây cả đi cả về cùng mình đi từ Sài Gòn lên Trảng Bom Đồng Nai rồi lên Bà Rịa Vũng Tàu rồi rồi về Cần Giờ rồi về lại Sài Gòn rồi, rồi cảm ơn các bạn đã xem cái clip mình ha nếu mà thấy ờ, có cái gì cần góp ý thì mọi người cứ comment cho mình ha tại vì ờ, mình làm nó không có kịch bản rồi cảm ơn mọi người chào mọi người ha bye bye xe đông quá xe đông quá ok cứ từ từ mà chạy